ở trên cái bảng B thì bây giờ mình sẽ nhận thêm để nhận định anh em thêm là cái bảng A nha anh em đó là cái trận của giữa thằng Myanmar và Đông Timor thì anh em thấy thằng Đông Timor vừa gặp thằng Campuchia thì Campuchia đã thắng thằng Đông Timor với cái tỷ số là 4-0 và Campuchia đang đứng vị trí đầu bảng nha anh em trong khi đó thằng Indo đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 3 à, điểm sau một vòng đấu và 3 bàn thắng nha anh em còn thằng Campuchia thì 3 à, điểm và 4 bàn thắng đó nhưng mà thằng Myanmar cũng khá là đáng gồm trong cái trận đấu trong cái đội um, cái bảng A này nha anh em thì trong bảng A này gồm có Campuchia này Indo nè Myanmar Philippines và Đông Timor thì thằng Philippines và Đông Timor á, thì chắc ăn sẽ không có cơ hội để đi tiếp vào vòng trong quan trọng là trận này Myanmar đã gặp à, Đông Timor trong cái trận này thì lợi thế cho Myanmar nữa nha anh em thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất à, trước đó của Myanmar và thằng um, Philippines thì anh em thấy Myanmar đang có một cái phong độ trước đó là cái mùa giải 2019 thì Myanmar đã tiến vào xong trong cái vòng bảng và để đã đi tới cái vòng bán kết luôn nha anh em thì anh em thấy tứ kết chứ tứ kết thì um, Myanmar có để thua thằng Indo với cái tỷ số là 4-2 nè và hòa thằng um, Cambodia với cái tỷ số là hai đều họ mà vẫn thắng Cambodia trong cái trận uh, đá đăng lưu nha anh em đó còn trước đó nữa thì anh em thấy um, trước đó trên dòng bảng của um, SEA Games 2019 á, thì thằng uh, Myanmar có thắng thằng Cambodia nè với tỷ số là 21 và thắng thằng Đông Timor 31 nè, thắng thằng Philippines 21 và qua wow, thằng uh, Malai. Thì anh em thấy trong cái bảng 2019 thì mình sẽ tiến vào cho anh em xem cái bảng đấu trong 2019 thằng Myanmar là cái thằng đứng vị trí đầu bảng đầu bảng A trong um, cái bảng đấu 2019 nha anh em đây anh em thấy Myanmar Campuchia và Philippines Malaysia chỉ có một cái sự thay đổi trong cái bảng đấu này là có Malaysia và thiếu sự góp mặt của Indo thôi trong khi đó Malaysia mạnh hơn Indo rất là nhiều luôn anh em Malaysia mạnh hơn Indo rất là nhiều nhưng mà trong cái trận đó anh em thấy thằng Malai, thằng Malai không có được đi vào vòng trong nữa mà thằng Cambodia và cái thằng Campuchia với thằng Myanmar là hai thằng trong cái năm đó hai thằng đã tiến vào vòng trong nha anh em thì anh em thấy thằng à, đây thì anh em thấy cái thằng à, Campuchia đứng vị trí nhì bảng thôi còn ở vị trí đầu bảng xếp hạng là Myanmar trong cái trận cái mùa giải 2019 nha anh em. Thì anh em thấy trong cái, mùa giải đó trong 4 trận vòng bảng á, thì thằng Myanmar thắng toàn 3 trận và chỉ để hòa đúng là cái thằng mạnh nhất của cái bảng hồi năm đó thôi, đó là thằng Malai thôi. Còn thắng thằng Đông Timor với tỷ số là 3-1 nè. Đó anh em thấy trong lịch sử hai này có gặp nhau là ờ, đã thắng 3-1 rồi đó thì anh em thấy um, mùa đó mà tuy năm đó đội tuyển của Myanmar chưa có nhiều lứa nhiều cầu thủ trẻ như bây giờ nhưng mà đội tuyển năm đó của Myanmar cũng rất là mạnh nha thì bây giờ có rất là nhiều cầu thủ mạnh bên phía Myanmar nữa thì Myanmar sẽ thắng thêm một cái cách biệt xa hơn nữa thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này là bao nhiêu thì anh em thấy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 cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này là Myanmar chấp với cái mã kèo là 2.5 và tài xỉu 3.5. Thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá cực kỳ cao cho thằng Myanmar trong cái trận đấu này. Thì um, vị trí đầu bảng năm 2019 năm nay Myanmar có thể lấy là được cái vị trí đầu bảng của năm đó hay không thì nhờ vào cái trận đấu này Myanmar có thể thắng thằng Timor Đông Timor này với cái mã tỷ số đậm tới bao nhiêu thì nhà cái đang đánh giá cái trận này thằng Myanmar có thể thắng từ 3 bàn đến 4 bàn thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là Myanmar chấp 2.5 và tài xỉu 3.5 đó thì anh em thấy nên nhớ là trong cái năm 2019 thằng Myanmar là cái thằng đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 vòng đấu là ba trận thắng và một trận hòa đó anh em nên nhớ là thằng Myanmar cực kỳ phong độ cực kỳ mạnh đó trong khi đó năm nay không có Mi Malaysia trong cái bảng đấu này mà hai đầu đó là thằng Indo tuy thằng Indo cũng không có gì xuất sắc cho mấy nhưng mà có thể thằng Myanmar sẽ có thể cầm hòa được thằng Indo trong cái trận đấu trong cái bảng đấu này à, trong khi đó Campuchia thì chưa chắc đã có thể ăn được Myanmar và Philippines thì còn yếu hơn Myanmar rất là xa thì Myanmar trong cái bảng đấu này Myanmar cũng gọi là cái tên sáng giá nhất trong cái bảng đấu này luôn nha anh em đó ờ, thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em để anh em đầu tư trong cái trận này luôn thì cái trận này á cái thông số của nó chả có gì quan trọng hết đó anh em quan trọng là anh em tới lúc vào bóng lăn đội hình nó như thế nào thôi chứ hiện tại bây giờ nhận định sớm cũng thông qua những cái trận đấu những cái kết quả năm đó cho anh em xem thôi mình cũng chỉ làm sơ bộ qua cái trận đấu này thôi chứ anh em thấy thông số của nó có gì đâu đây chỉ có lịch sử thi đấu và cái thành tích thôi cái thành tích thì 2019 2023 rồi nó cách nhau là 4 năm rồi thì tính theo cái thành tích năm đó với năm này sau cũng có kết quả được nha anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận đấu đó thì anh em thấy trong cái trận đấu này à, mình chốt cho anh em ba cái mã kèo trên màn hình để anh em có thể đầu tư mà quan trọng là anh em đầu tư sao cho thắng trong cái trận này đó, anh em thấy bữa giờ từ Việt Nam tới Campuchia hoặc là Thái Lan không có thằng nào mà có bàn thắng sớm hết thì chấp lúc đầu rất là cao thì bởi vậy anh em không nên vào kèo lúc đầu đang chấp hai trái rưỡi phải không anh em có thể chờ ra sân 5 đến 10 phút anh em vào cái mã kèo Malay Myanmar chứ Myanmar chấp hai quà đó thì tỷ lệ anh em quà kèo và anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn mình không khuyên anh em nên vào hai trái rưỡi đó anh em có thể chờ kèo nhưng mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em chỉ đánh trước trận đấu được thôi chứ anh em không có thể mà chờ kèo được anh em biết cái giải um, chơi game của Đông Nam Á này cái kèo nó lên xuống bất thường dữ lắm trong trang đã kèo cao cơ vậy ở ngoài quýnh qua thầu qua cò chắc thằng thầu thằng cò đưa cho anh em 2,75 hoặc là ba trái ăn đủ đó bởi vì anh em anh em nên biết là anh em đang chơi ngoài nó bất tiện cho anh em tới cỡ nào còn trong khi đó trong trang mình à, mình có thể vào cái mã tài 3.5 từ đầu nào bắt buộc mình bắt buộc vô cái mã tài từ đầu luôn là mình đánh cái mã tài từ đầu 5 triệu cho cái mã tài này làm chủ chốt chủ chốt nha anh em chủ chốt trong cái à, đầu trận đó con hôm nay chấp hai phải không mình chờ ra sân 10 đến 15 phút nếu chưa có bàn thắng tụt xuống còn hai quà mình vào cái mã kèo hai quà nếu mà có bàn thắng rồi thì mình đã có cái con ách chủ hoài là nó nằm ở đây là cái con cái mã kèo tài nó đang nằm đây rồi thì anh em đã vào cái thằng mã kèo tài là cái thằng chủ chốt 5 triệu rồi đó thì anh em chỉ cần chờ thằng này tuột xuống hai quà anh em vào thôi còn nếu mà kèo nó chưa kịp tuột á, mà nó đã có bàn thắng thì chắc ăn là anh em đã húp được cái mã kèo tài chắc ăn là đã húp được cái mã kèo tài này này, này rồi nè đó anh em bỏ luôn cái mã kèo Malay anh Myanmar anh em khỏi cần phải vô nữa tại anh em chắc ăn là anh em có con ách chủ hoài làm đà nằm chính giữa trụ cột này rồi thì hiệp 1 đang hiện tại còn đang chấp 1,25 hoặc là 1.5 gì đó ở ngoài thằng hậu thằng cò đưa lúc nào cũng phải kê kèo lên cho anh em đó thì anh em có thể chờ hạ kèo xuống tại vì tại tại sao anh em phải hai kèo hai bên anh em phải chờ mà cái kèo chính giữa là cái con ách chủ bài đây rồi là mình đã cho cái con ách chủ bài nằm ở chính giữa là anh em vô từ đầu rồi hai mã kèo này tuột á nếu mà chưa kịp hạ kèo mà đã có bàn thắng thì cái mã tài anh em cực kỳ sáng đó là anh em đã chắc ăn là anh em đã hút được năm củ trong cái trận con ách chủ bài này rồi còn hai cái mã này vô không được cũng không sao đó nó còn nếu mà chưa có bàn thắng đi hạ kèo rồi anh em vào anh em vào hai cái mã kèo này cho nó tràn lại cái mã kèo này đó quan trọng là anh em đầu tư anh em phải biết cách hiểu sao mà anh em phân phối kèo ra để anh em vào kèo cho nó hiệu quả chứ anh em vô đánh bừa anh em đánh từ đầu đánh trên đánh tài ra tỷ số 20 21 hoặc là 20 hoặc là 21 đó anh em thua sạch sành xanh hết bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang và mình đưa anh em vào nhóm để anh em phân phối kèo và lấy cái mã kèo chính xác nhất để anh em đầu tư chứ không phải mà kêu anh em vào nhóm để anh em lấy những mã kèo mà anh em đánh đánh đánh mù đánh quán hoặc đánh không biết điểm dừng để, để làm sao mà anh em ăn được trong khi một cái trận đấu mình gửi cho anh em bốn cái mã kèo mà anh em lấy đúng cái một cái mã kèo ra để anh em đầu tư mà anh em lựa ngay cái mã kèo thua anh em lấy anh em đầu tư mình cũng phải nể anh em luôn đó thì à, còn anh em nào mà muốn nhận được cái mã kèo chính xác hơn á đây cũng chỉ là nhận định sơ qua trận đấu thôi chưa có cái đội hình chính thức và chưa có cái thông số nào à, cái kèo nào chính cái kèo nào mà chính xác hết đó nè cái kèo thì hiện tại bây giờ nó cũng chỉ là trên trang nó đưa qua cái kèo sơ bộ như vậy thôi còn cái kèo chính xác là nó sẽ cách trận đấu tầm 15 phút và lúc đó có đội hình và có cái tỷ lệ kèo chính xác thì cái lúc đó kèo mình um, cho uh, anh em kèo nó mới có tỷ lệ thắng cao còn bây giờ cũng chỉ là nhận định trước trận đấu nhận định um, thông số cho anh em để anh em có nắm rõ về cái phương thức và cái đội hình và cái um, lịch sử của thằng hai thằng này nó gặp nhau thôi